Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nam Mô A Di Đà Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Kính thưa quý Phật tử thân mến Hôm nay đầy đủ duyên lành Lời đầu con được chí thành kính dân Nhất tâm đốt nén hương phần Cho con đảnh lễ niệm ân quý Ngài Cùng về câu hỏi hôm nay Mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia mong sao huyễn cảnh sớm lìa trời tây cực lạc bờ kia nguyện về kính bạch chư tôn từ đức lời nói đầu tiên cho phép chúng con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của quý ngài kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho chư tôn thiền đức pháp thể khinh an đạo thọ miên trường thế thọ tăng long phước trí nhị nghiêm chánh y viên mãn hiện thân là bóng bồ đề đại thụ che mát cho chúng con và chúng sinh trên lộ trình tìm về bến giác thân kính gửi đến toàn thể quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng kiết tường nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát kính thưa quý phật tử thân mến tất cả chúng ta dù sinh ra trong thời kỳ mạt pháp cách phật đã xa nhưng ta lại có đầy đủ phước duyên đó là trùng phùng tam bảo hạnh ngộ minh sư thính văn phát âm trong kinh đại bác niết bàn đức phật đã từng dạy hơn người khó được phật pháp khó nghe thiện tri thức khó gặp và niềm tin khó phát thế nhưng quý phật tử chúng ta đã có được đầy đủ bốn cái điều khó hơn người nay ta đã có được Phật Pháp dù khó nghe Nhưng ta lại đầy đủ thắng duyên được nghe Thiện tri thức khó gặp Nhưng chúng ta đã đầy đủ phước duyên Gần gũi những bậc thầy lành Những người bạn tốt Đã có được cái cơ duyên thù thắng đó rồi Chỉ còn có một cái duy nhất Đó là niềm tin khó phát nhưng không biết quý vị có phát khởi được niềm tin đối với tam bảo đối với phật pháp hay chưa có chưa quý vị chắc chắn là quý phật tử đã có đủ lòng tin cho nên dù ở ngoài kia đối với thế gian họ ngược xuôi để chạy lo cơm áo gạo tiền hơn thua được mất với cuộc sống mưu sinh thế mà quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu đông đảo như thế này chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay để phán dương mình và cũng là lời chúc lành cho tất cả chúng ta là có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên hôm nay chúng ta mới được cơ duyên thù thắng ấy kính thưa quý vị Trước đây vài năm con cũng đã đầy đủ thắng duyên được chư tôn đức nơi đây cho phép trở về nơi đạo tràng chùa Phước Quang để chia sẻ Phật pháp và mãi đến hôm nay lại một lần nữa đầy đủ thắng duyên trở về nơi đạo tràng này thấy Phật tử với tinh thần tu học rất tinh tấn thì trong lòng con rất là hoan hỷ và xin mượn lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn kia để chia sẻ cùng với quý Phật tử chúng ta qua đề tài bốn điều khó. Đối với người cư sĩ tại gia thì chúng ta xét thấy bốn điều khó. Điều khó thứ nhất, hơn người khó được nhưng ta nay ta đã được rồi thưa quý vị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 giữ hiệu Phật không quên đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gợi chất kính nguyện mười phương chư Phật thùy từ ai mẫn chứng minh tất cả chúng con nơi đây phát bồ đề tâm tu tinh tấn tu học Phật pháp vì con biết rõ trong quá trình luân hồi sanh tử ấy có những kiếp mình sanh ra giữa cõi đời này nhưng kém phước thiếu duyên mất thân người hoặc là sanh ra thân người nhưng mà không có gặp được Phật pháp đắm chìm trong biển nghiệp tạo tác vô lượng vô biên những điều tội lỗi rồi cứ mãi lên xuống nổi trôi lên thì ít mà xuống thì lại nhiều cứ rơi đọa trong ba đường ác địa ngục ngạo quỷ súc sanh còn ba cái đường lầm đó là người trời Atula thì khó có thể được có một hôm Đức Thế Tôn của chúng ta Nơi bờ sông Di Hầu Ngài đã gọi chư vị tỳ kheo đến Và Ngài nói rằng Này các tỳ kheo Giả sử như có một con rùa bị mù một trăm năm từ ở dưới đáy biển Nó mới trồi đầu lên mặt nước một lần mà ở trên mặt nước đó có một cái bọng cây một khúc gỗ trôi bền bồng mà con rùa nó bị mù từ ở dưới đáy biển nó đã bị mù rồi thì làm sao nó thấy được cái bọng cây để nó chui vào mà đức phật hỏi chứ vị tỳ kheo này các tỳ kheo giả như con rùa mù đó một trăm năm nổi lên mặt nước một lần tìm cái bọng cây để chui vào khó hay dễ theo quý phật tử khó hay dễ khó rùa mà nó thấy đường đấy nè mà nó nếu mà nó bơi gần tới cái bọng cây rồi cái dòng nước thủy triều á đánh cái bọng cây đó trôi dạt trôi dạt cũng khó có thể chui vào huống chi nó mù nó không thấy đường phải không quý vị vậy mà đức phật bảo rằng việc rùa mù tìm bọng cây để chui vào đó còn là việc dễ dàng có thể được một khi mất thân người mà được lại muốn được lại cái thân người đời sau khó hơn việc rùa mù tìm bọng cây chui vào chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta biết đời trước chắc chắn mình có gieo trồng thiện căn phước đức nhân duyên và chắc chắn rằng chúng ta đã từng giữ gìn tam quy ngũ giới cho nên đời này mình mới được thân người sáu căn hoàn bị phải không quý vị nếu mà không giữ tâm quy ngũ giới thì không có được thân người mất thân người dễ như chơi vậy đó quý vị và cũng có một lần đức thế tôn dứt một chút đất nơi đầu móng tay của ngài và ngài hỏi cho vị tỳ kheo này các tỳ kheo đất ở móng tay ta nhiều hay là đất ở đại địa nhiều các thầy tỳ kheo nói bạch đức thế tôn đất ở móng tay của ngài rất ít so với đất ở đại địa đức phật mới bảo rằng thất nhân thân như đại địa thổ đất nhân thân như trảo thượng nê mất thân người nhiều như đất ở đại địa mà được thân người chỉ là một chút ít đất dính nơi đầu móng tay thôi thì trong số mà chúng ta nói rằng trong số chúng sanh được đủ duyên giữ được thân người trong đó có chúng ta ngàn hôm nay phước duyên thù thắng do vì mình giữ được tam quy gìn giữ ngũ giới cho nên mới giữ được thân người vậy thì quý phật tử nên biết rằng thân người khó được nhưng nó dễ mất lắm quý vị ơi nếu mà năm giới giữ không tròn mất thân người con xin thưa với quý vị có những người đầy đủ phước duyên sanh ra giữa cuộc đời này sáu căn hoàng bị với thân phận của một con người nhưng mà họ không biết cái giá trị cao quý đó bất nhân bất nghĩa bất hiếu bất trung thì làm sao xứng đáng đứng trong xã hội của loài người quý vị tuy rằng họ mang thân hình của một con người nhưng tâm tính của người đó không còn là người nữa rồi chỉ nhìn vào đời sống hiện tại đối với những người mà bất trung bất nghĩa bất hiếu bất nhân đó xin thưa với quý vị chúng ta biết rõ họ đoạn mất cái cái nhân làm người mới gần đây nè quý vị ở tại Cần Thơ có một sự việc xảy ra đó là gia đình nọ có một đứa con trai duy nhất cái cô Phật tử này tuổi già rồi thì không có đủ duyên đi đến đạo tràng thường xuyên lâu lâu ngày rằm lớn mới đi đến chùa vì gia đình cũng nghèo cho nên con của cô đi đồng đi ruộng đi làm mướn suốt ngày con dâu cũng vậy và con trai của cổ cũng vậy để đứa cháu nội ở nhà cho cổ giữ đứa cháu nội 18 tháng tuổi quý vị vào mùa nước cổ ở nhà cổ lây quay cổ lo dọn dẹp nhà cửa nội trợ thì cổ không có để ý đứa cháu nội 18 tháng tuổi đó nó đi chập chững sao nó rớt cái sông nó té nó chết té xong chết đứa con trai của cổ đi ruộng về nó hành hạ mẹ nó nó rủa xả không còn lời lẽ nào mà có thể diễn tả lại được nó rủa xả mẹ nó đủ thứ hết rồi sau khi vớt được xác đứa con rồi đem đi chôn xong rồi thì đứa con trai của cổ mới nói bà leo lên xe cho tôi thấy nó hầm hừ hầm hừ cổ sợ quá nó nói gì cổ nghe đó nó kêu leo lên xe cổ cũng đi leo lên xe nó chở cổ tới cầu cần thơ nó nói bà xuống cho tôi bây giờ bà chọn một trong hai con đường một là bà nhảy xuống sông tự bà tự tử chết tự tử chết để làm chi vậy tại vì bà làm cho con tôi chết thì bây giờ bà phải tự tử chết để bà chuộc tội hai bà không chịu nhảy tôi thảy bà xuống bà chọn cái nào cái cậu mới khóc lên cậu mới nói con ơi mẹ đã từng làm mẹ sanh con ra nuôi con khôn lớn thì mẹ biết mẹ biết cái tấm lòng của cha mẹ thương con như thế nào nhưng mà mẹ muốn nói với con một điều rằng mẹ không có muốn giết cháu nội của mẹ đâu do vì sự bất cẩn lo lay quay làm dọn dẹp trong nhà không để ý mà nó rủi nó rớt xuống sông nó chết đi rồi mẹ cũng đau lòng lắm chứ mẹ không có sung sướng gì đâu con ơi điều này là cái điều mà ngoài khả năng mẹ không có cố ý con cũng phải hiểu điều đó nhưng mà mẹ biết trong lòng của con rất là đau khổ vì đó là con của con mẹ thông cảm mẹ hiểu mẹ chọn phương án thứ nhất để tự mẹ nhảy xuống sông chứ con đừng có thảy mẹ xuống bởi vì con thảy mẹ xuống con bị ở tù và con sẽ bị người đời nguyền rủa không thể nào ngẩng mặt lên để nhìn ai đâu không còn cơ hội để nhìn mọi người cho nên mẹ chọn phương án thứ nhất tự mình nhảy xuống sông nhưng trước khi mẹ chết mẹ xin con cho mẹ một cái yêu cầu đó là từ bấy lâu nay con cho tiền mẹ đó mẹ dành dụm không có dám ăn sáng dành dụm nhịn đói may được hai bộ đồ tết định tết này nè để mặc đi chùa mà mới lấy về hôm qua cũng chưa có sọt cái bộ đồ vô trong người nữa xin cho mẹ về nhà lấy bộ đồ mới mặc vào mẹ chết mẹ cũng vui nữa đứa con trai của cô nói thôi được rồi bà đứng đây mà chờ tôi bà không được đi đâu bà trốn đường nào cũng khỏi tôi đâu tôi cũng tìm tới nơi à bà không thoát khỏi bà phải chuộc tội mình tự mình nhảy xuống tự tử nha bà để đồ đâu tôi về tôi lấy cho bà cái bà mới nói là mẹ để trong học tủ con về mở học tủ quần áo của mẹ lấy bộ đồ mới cho mẹ đi nói tôi rồi bà ở đây bà chờ tôi về tôi lấy rồi tôi đem đến rồi bà tự tử bà chết tôi không có muốn nhìn thấy cái mặt của bà vì nhìn thấy mặt bà là tôi nhớ đến con tôi tôi đau lòng lắm cái nó dọt xe Honda về với cái tâm tính lúc này nè tâm tính nóng giận sân giận đó nó không làm chủ được nó cố nó phóng xe cho thật nhanh để chạy về nhà lấy bộ đồ rồi cho mẹ nó nhảy nhảy cầu à, Cần Thơ tự tử nó phóng xe làm sao lao làm sao rồi nó té nhào xe hàng cán dẹp lép luôn cái đó ta nói là nhân quả báo ứng hiện đời đó quý vị mà mới gần đây xảy ra gần đây thôi quý vị sự việc đó xin hỏi quý vị ngày nay chúng ta mang thân phận của một con người mà một con người như vậy có xứng đáng hay không quý vị đối xử với cha với mẹ mình như vậy đó mà đó là một cái chuyện rủi ro rủi ro thôi chứ không phải là bà cố ý muốn hại cháu nội của mình vậy mà con của bà đối xử với bà như thế rồi nó phải chịu quả báo ngay hiện tiền luôn bà này bà đứng bà chờ hoài bà đâu dám đi đâu nó hâm mà bà trốn đường nào không khỏi tôi đâu nha bà đứng tại chỗ đây à để tôi về tôi lấy cho bà rồi bà đứng hoài chờ hoài chờ không được bà mới nóng ruột sốt ruột quá bà mới kêu xe ông đã ôm đưa bà về về tới nhà bà mới hay ta hốt xác con bà nằm dẹp lép không còn gì hết mà cũng đau lòng lắm quý vị ơi Nhưng chúng ta làm người Mang thân phận của một con người Nội một cái việc làm sao Sống để xứng đáng với giá trị Của một con người Học cái đạo làm người thôi Mà có lúc chúng ta làm chưa tròn nữa quý vị ơi Mà làm người thì như thế nào con người ai cũng có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn làm người chữ hiếu nhớ luôn đó là nền tảng hềm khuôn đứng đầu đó quý vị nếu như chúng ta muốn giữ được cái thân người đời sau thì quý vị phải giữ gìn năm giới đức phật có dạy như sau ngũ giới bất trì nhân thiên lộ tuyệt năm giới mà không nghiêm trì thì con đường người trời cắt đứt từ đây quý vị nhưng mà ai trong chúng ta giơ tay lên tôi giữ năm giới trọn vẹn đâu quý vị giơ tay lên thử coi có mấy người à có mấy người giữ năm giới trọn vẹn mà năm giới giữ không tròn là chắc chắn đời sau chúng ta mất thân người đó quý vị từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh với lòng từ từ bi tôn trọng mạng sống của muôn loài của vạn vật đừng giết hại chúng sinh nghe quý vị từ đây cho đến trọn đời không gian tham không trộm cắp tài sản sở hữu của người dù một cọng rau một trái ớt sở hữu có chủ người ta chưa cho không được phép lấy sống phải nhớ giữ gìn nghèo cho sạch đất cho thơm tiền của vật chất là thứ ở ngoài thân ta còn sống ta tạo ra được nhưng cái đạo đức nhân cách giá trị của một con người mất rồi tìm lại không được đâu quý vị ơi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 vị sống đúng với giá trị nhân cách của một con người không gian tham trộm cắp tài sản của ai trái lại quý vị còn biết đem tiền của tài sản mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng đây để phát tâm bố thí và cúng dường sẽ mang đến cho chúng ta hiện tại phước báo giàu sang đó quý vị từ đây cho đến trọn đời ta nguyện giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của gia đình người đức phật cho phép quý vị cư sĩ tại gia lập gia đình chánh dâm không được tà dâm có nghĩa là quý vị được lập gia đình với chế độ một vợ một chồng nhưng quý vị cũng thường xuyên đi đến đạo tràng để tham dự khóa tu bát quan trai giả như hôm nay quý vị về chùa phước quang quý vị tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm giữ hạnh thanh tịnh giống như người xuất gia công đức vô lượng vô biên trong kinh công đức xuất gia đức phật có dạy như sau giả như có người đem bảy của báo kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não để cúng dường cho mười phương chư phật để phước đó công đức đó chỉ bằng một phần mười sáu so với công đức xuất gia nghiêm trì tịnh giới một ngày một đêm đó quý vị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 lời đâm học ly gián mà quý vị phải nói những lời nói đoàn kết hòa hợp không nói những lời rủa xả mắng giết ác độc mà phải nói những lời từ ái không nói những lời nói thiêu dệt thiêu qua dệt gấm vua nịnh người để lợi dụng người ta mà quý vị phải nói những lời nói mang giá trị lợi ích được như vậy quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo đó là phước báo uy tín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 cẩn thận đề phòng đừng để thần khẩu này nó hại sắc phàm ai mà nói quá thì họa làm khổ thân lỡ chân ta có thể gượng dậy để đứng lên nhưng mà lỡ lời gây họa phải đền trả thôi trước khi quý vị muốn nói lời gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình thì mình cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe cái lỗi của người vậy đừng nói xấu lỗi ai hết quý vị người biết tu học Phật pháp thì phải thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá Đức Phật dạy chúng ta như thế khéo léo gìn giữ cái khẩu nghiệp nhất là không cơ hiềm không nói xấu không nói lỗi của ai hết quý vị nhìn lại mình kiểm điểm lại mình và tự sửa đổi hoàn thiện chính mình giữ gìn khẩu nghiệp không để cho nó tạo tội tạo nghiệp nhất là bên phụ nữ của chúng ta khẩu nghiệp rất là nặng nề hãy cẩn thận điều này và chúng ta nguyện từ đây cho đến trọn đời giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện mà chúng ta còn thường xuyên đi đến đạo tràng để tu học Phật pháp đó là phương cách để phát triển trí tuệ rượu là nhân duyên để sanh ra những điều tội lỗi sai trái cho nên quý vị xét lại coi chỉ có năm giới đó thôi mà chúng ta không gìn giữ được thì làm sao giữ được thân người đời sau làm sao hoàn thiện được nhân cách của một con người giá trị của một con người không phải sống lâu sống dai mà đó là Trăm năm bia đá vẫn mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị Một đời sống đạo đức mới là giá trị Còn thời gian sống lâu sống dai Chưa hẳn gọi là giá trị Sống một trăm năm chưa chắc gọi là đủ Nhưng sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu Mong sao quý Phật tử biết được cái giá trị Được thân người là khó Mà hôm nay ta có được rồi Thì mình sống đúng với giá trị nhân cách của một con người đừng để mất thân người nghe quý vị nếu mà năm giới không giữ gìn trọn vẹn thì làm gì có được thân người đời sau cho nên đức phật mới nói khó được thân người hôm nay chúng ta đã có mặt trên cuộc đời này với thân phận của một con người rồi phải sống với một đời sống đạo đức dựa trên nền tảng năm giới là năm nguyên tắc để kiến tạo cho chúng ta một đời sống an vui hạnh phúc và cũng được gọi là năm nguyên tắc đạo đức đó quý vị thì nãy giờ con trình bày chỉ mới có phần thứ nhất thôi Hân người khó được nhưng mà rất dễ mất Đừng để mất hân người nha quý vị Cái điều khó thứ hai Phật Pháp khó nghe Có khó không quý vị? Khó lắm Nếu mà chúng ta không có đủ nhân duyên Thì không dễ gì mình nghe được Phật Pháp đâu Cho nên Hoàng đế võ tất Thiên khi xưa vào đời nhà Đường Bà có làm một bài kệ để tán tán Phật Pháp Bài kệ đó như sau Vô thượng hậm thâm vi diệu Pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Hôm nay nghe được chuyên trì tụng Nguyện tỏ như lai nghĩa là nhiệm màu Phật Pháp rất là cao sâu Được gọi là vi diệu Pháp Tại sao Phật Pháp được gọi là vi diệu Pháp Tại sao vậy? Bởi vì đây là một Pháp rất là màu nhiệm Dù cho mặt trời có thể lạnh Mặt trăng có thể nóng Nhưng chân lý lẽ thật Giáo pháp của Phật là chân lý, là lẽ thật Muôn đời, không sai khác quý vị nó siêu việt thời gian và không gian nó thiết thực ngay trong hiện tại được người trí tán thán ca ngợi và ai có đủ duyên nghe học được Phật pháp theo đây ứng dụng hành trì sẽ trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự quý vị ơi nhưng không phải dễ dàng vì nghe Phật pháp nó nhỏ thôi nghe quý vị ở sát bên chùa mà mỗi khi nghe ở bên chùa tụng kinh giảng pháp là họ mở karaoke bức lóc để át cái tiếng kinh tiếng kệ kia họ không có muốn nghe mà chúng ta có đủ duyên lành cho nên đời này mình mới mến mộ Phật Pháp nghe được Phật Pháp đó ở trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ Ngài có giải thích điều này Ngài bảo rằng khi Đức Phật còn sinh tiền Thì Ngài ở thành xá vệ suốt thời gian 24 mùa an cư Gần 25 năm lưu trú tại thành xá vệ vậy mà trong thành xá vệ có 9 ức người dân Chỉ có 3 ức người là đủ duyên gặp Phật nghe Pháp Dù họ sanh ra cùng thời với Phật đó quý vị Mà chỉ có 3 ức người tức là 1 phần 3 thôi Còn 3 ức người dân thì họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật Nhưng chưa một lần đủ duyên để gặp Phật Chứ đừng nói là nghe được giáo Pháp của Phật Còn ba ức người dân còn lại họ hoàn toàn họ không biết gì về Phật chứ đừng nói nghe được Phật pháp họ không biết gì hết họ không, họ không biết Phật là ai và cũng chưa từng bao giờ nghe đồn đãi về Đức Phật dù họ sanh ra cùng thời với Phật như vậy thì quý Phật tử thấy rõ chúng ta cách xa Đức Phật gần 2.600 năm rồi Vậy mà hôm nay chúng ta vẫn còn nghe được dư âm lời Phật dạy Được kết tập trong tam tạng thánh điển Mà các bậc thầy lành bạn tốt Các bậc thiện tri thức đã giảng dạy lại Đem giáo lý của Đạo Phật Đem lời Phật dạy chia sẻ với chúng ta Chúng ta còn được nghe lời Phật dạy trong kinh điển Trong tam tạng thánh điển như vậy Đó là do thiện căn phước đức nhân duyên đối với vị có nhiều phật tử đến gặp con cái phật tử nói như thế này sư cô ơi sư cô sư cô nhìn con coi con có có căn lành không cái con mỉm cười cái con mới nói có căn lành mà trồng sâu dữ lắm cái vị đó mới nói sư cô sư cô bởi sư cô có bộ sư cô có huệ hay sao mà sư cô nhìn thấy con có căn lành vậy cái con mới nói con chiếu theo hai bài kệ mà con xác quyết rằng cô có căn lành và căn lành trồng đất sông bài kệ thứ nhất tán thán về Phật Dung nhan Phật tốt lạ lùng Hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương Từ bi oai đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu thấy không chiếu theo cái bài kệ tán thán phật thôi là con biết cô có căn lầm rồi nếu mà không có căn lầm thì dễ gì đời na đời này mình gặp được phật pháp phải không quý vị rồi cái chiếu theo bài kệ thứ hai tán thán về pháp bảo đây được đủ duyên vào nơi cửa Phật hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài nếu không có căn lành thì dễ gì đời này mình nghe được Phật pháp quý vị ở thời của Đức Phật thì ngày ở thành xá vệ như con nói hồi nãy là 24 mùa an cư vậy mà trong hành xá vệ đó có một phần ba người đủ duyên gặp Phật nghe Pháp thôi Còn một phần ba nghe đồn đãi về Đức Phật Mà cũng chưa một lần nghe giáo Pháp của Phật Còn một phần ba người dân còn lại Họ hoàn toàn không biết về gì về Phật Không hiểu gì về Pháp của Phật Nghe bao nhiêu đó chúng ta mới biết được cái thiện căn mà mình đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp Cho nên hôm nay chúng ta mới nghe được Phật Pháp quý vị Phật Pháp đã khó nghe mà mình đã được nghe xin hỏi quý vị có phát khởi lòng tôn trọng cung kính đối với pháp bảo hay không có không quý vị vậy mà có khi nha con đi giảng hoài con biết ở trên con ngồi giảng thì ở dưới xù xì xù xì ê bà con bà sao rồi làm ăn sao vậy chồng bà cỡ rài có nhậu nhẹt nữa không lúa bà có trúng không toàn là nói những chuyện đó không mà không có cái tâm tôn trọng đối với Phật pháp quý vị ơi Phật pháp khó được nghe mà hôm nay chúng ta được được nghe Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm như sau Như viên ngọc quý giữa đêm dày Không đèn soi sáng có ai hay Cũng vậy Phật Pháp nếu không nhờ người nói Thông minh khó hiểu được nghĩa này đó quý vị Bởi vì Phật Pháp rất là sâu xa Nếu chúng ta không được người giảng dạy cho mình đó Khó có thể hiểu rõ nghĩa lý sâu xa qua lời Phật dạy Cho nên khi đi đến đạo tràng Con kính khuyên quý vị Hãy tập trung chú ý lắng nghe Phật Pháp Vì chúng ta tôn trọng Pháp bảo của Như Lai Có trọng Pháp thì mới đắc Pháp quý vị Người cầu cái Pháp thế gian thôi Họ cũng phải xả bỏ thân mạng của mình Tha thiết tôn trọng cung kính cần cầu Thì huống chi hôm nay chúng ta cầu học cái Pháp xuất thế gian Chúng ta phải có sự thành kính Có bao nhiêu phần chân thành cung kính Thì quý vị sẽ có được bao nhiêu phần lợi ích Đức Phật của chúng ta khi xưa tiền thân của Ngài trong quá trình tu nhân Ngài cầu học Phật Pháp phải đóng trên mình một ngàn lỗ đinh quý vị ơi Ngài cầu học Phật Pháp mà phải xả bỏ thân mạng của mình Chư Tổ Đức cũng vậy Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa Và không gặp được đối tượng để truyền Pháp Gặp vua lương võ đế và với câu trả lời thật Khi vua lương võ đế hỏi vậy chứ Trẫm suốt một đời cấp chùa Xây dựng chùa chiền Độ cho tăng chúng xuất gia tu học Đúc đại hồng chung in kinh tạo tượng bố thí cúng dường như vậy Có công đức gì chăng Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời Không có công đức gì cả Giống như cầm một gáo nước lạnh mà hất tạc vào mặt nhà vua vậy Nhà vua không hiểu được cái đạo lý câu trả lời của tổ Vì nhà vua hỏi có công đức gì chăng Nếu lúc này à, xin thưa nếu lúc này vua lương võ đế hỏi tổ bồ đề đạt ma có phước đức gì chăng chắc chắn tổ sẽ nói phước đức của bệ hạ làm du lượng vô biên nhưng mà vì nhà vua hỏi có công đức gì chăng công đây là cái công năm năng tu tập để chuyển hóa nội tâm của mình tham sân si phiền não và nó biểu hiện ra cái đức bên ngoài cho nên gọi là công đức thì công đó là do công năng tu tập nó không phải là chuyện làm phước mà có được vì vậy mà tổ nói rằng không có công đức mà đó chỉ là phước đức thôi nhà vua nghe không lãnh hội không hộ pháp cho tổ tổ phải vào trong chùa thiếu lâm quay mặt vào vách ngồi diện bích 9 năm và ngài thần quan mới đi đến cầu pháp quỳ ở ngoài nghe quý vị suốt đêm mà tuyết phủ quá đầu gối lạnh cứng người luôn sáng hôm sau tổ mới hỏi vậy chứ ông đến đây để làm gì Ngài thần quan trả lời Tâm con bất an cho nên con đến đây Để cầu tổ chỉ dạy cho con cái pháp an tâm Tổ mới nói người cầu pháp chỉ có vậy thôi sao Ngài thần quan phải tự chặt cánh tay của mình Biểu hiện xả thân cầu đạo đó quý vị Biểu hiện cái sự xả ngã chấp Xả cái thân này để cầu học Phật Pháp Và tổ mới dạy bằng một câu như thế này ông đem cái tâm nào bất an đó ông đem ra đây ta an dùm cho nhưng mà cái tâm đó là vọng tâm nó có sanh nó có diệt nó có đến nó có đi nó đâu có phải là chân tâm cho nên ngài thần quan quay lại tìm cái tâm bất an sanh diệt đó không có nó con tìm tâm không có tổ mới nói vậy thì ta đã an tâm cho ông rồi đó cái pháp an tâm của tổ bồ đề đạt ma đó là gì quý vị có biết không khi nào chúng ta biết cái đó là hư là giả là vọng là không thật đừng dướng kẹt vào đó dừng đừng có trụ chấp vào đó thì quý vị sẽ không chạy theo cái giả thì nó hiển lộ cái thật ra cái pháp an tâm của tổ bồ đề đạt ma là vậy đó nhưng mà ngài thần quan xả thân mình để cầu pháp Vậy thì hôm nay chúng ta có cơ duyên nghe học được Phật Pháp Xin hỏi quý vị có lòng chân thành và cung kính Đối với Pháp bảo của Như Lai hay không Và nếu với Phật tử nói rằng có Thì biểu hiện của sự chân thành cung kính đó là gì vậy? nếu mà vào trong đạo tràng mà quý vị không tập trung không chú ý lắng nghe thì cái đó là không có tôn trọng pháp rồi ngài nghĩa tịnh pháp sư đời nhà đường ngài có làm một bài kệ để trách hàng hậu bối chúng ta không có tâm trọng pháp ngài bảo rằng trải khắp bao triều tấn tống lương Cao tăng cầu đạo biệt quê hương Trăm đi chưa được mười quay lại gian khổ hậu lai mấy kẻ tường Thâm thẳm đường xa thân rét buốt Mịt mờ các nóng sức khôn đương Hậu hiền đâu rõ cao tăng ý Hời hợp xem kinh như sách thường vậy đó Ngài Huyền Trang Tâm Tạng Pháp Sư khi xưa Ngài phải vượt qua 800 dặm sa mạc quang vu vượt qua 178 lãnh thổ bằng đường bộ để từ đông thổ đại đường đi đến Ấn Độ để cầu pháp thỉnh kinh tưởng chừng bỏ mạng ở giữa đường bao nhiêu chướng ngại gian truân khó khăn thử thách trên cuộc hành trình cầu pháp thỉnh kinh của ngài Huyền Trang đã được Ngô Thừa Ân tiểu thuyết quá qua cái bộ bộ sách Tây Du Ký mà sau này làm bộ phim Tây Du Ký đó quý vị là kể rõ về cái quá trình gian nan khó khổ cầu kinh cầu pháp của ngài Huyền Trang quý vị ơi cho nên ngài nghĩa tịnh pháp sư mới trách chúng ta ngài nói rằng người xưa Trải khắp bao triều tấn tống tề lương đường Cao tăng vì cầu pháp cầu đạo phải xa biệt quê hương Nhưng quý vị có biết chăng Trăm đi chưa được mười quay lại nữa Vì sao vậy? gian khổ hậu lai mấy kẻ tường sự gian khổ sự thử thách chướng ngại muôn trùng luôn quý vị thâm thẳm đường xa thân rét buốt mịt mờ các nóng sức khôn nương vậy mà hàng hậu bối của chúng ta đâu rõ được sự gian nan khó khổ cầu kinh cầu pháp của người xưa như thế nào bây giờ mình xem kinh nghe pháp giống như xem kinh xong rồi quăng bỏ bừa bãi xem như sách thường ngồi đó đâu có tập trung nghe phật pháp bởi vì mình không có lòng tôn trọng pháp vì vậy mà đối với bản thân của chúng ta tuy đi đến đạo tràng mà không có lòng tôn trọng Phật Pháp Không có được lợi ích quý vị Ngày nay mình có duyên rồi Phật Pháp khó nghe nay ta đã được nghe rồi Nghe rồi quý vị không phải nghe xong rồi về bỏ quăng đó Rồi ấy, hứa nha Con nãy giờ con lắng nghe Phật Pháp con xin y giáo phụng hành nhưng thật ra y giáo để dành để dành chứ không có phụng hành rồi còn nói gì nè cô ơi Phật Pháp sâu xa lắm quý thầy quý cô ở trong chùa có thể tu có thể làm được còn tuổi con ở ngoài đời có máu gạo tiền đối duyên xúc cảnh gia duyên bận buộc nào là chồng nào là vợ nào là con nào là cháu đủ thứ việc trên đời làm sao có thể thực hành theo lời phật dạy mà nếu quý vị học hiểu mà không thực hành thì làm sao giữ phần lợi ích bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói đâu quý vị học phật là một sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người người đối với Phật tử ơi Vì học hiểu Phật Pháp Tin sâu vào nhân quả Hiểu rõ những gì Đức Phật dạy Cho nên mọi hoàn cảnh ta không làm những điều bất thiện Dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành Dình tâm giữ ý tịnh thanh Thực hiện đúng theo lời Phật dạy đành rằng xưa nay thì quý vị sẽ có được một đời sống an vui và hạnh phúc không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi đủ duyên nghe học Phật pháp hiểu đúng về lời Phật dạy để biết rõ được chân tướng của vũ trụ của nhân sinh của cuộc đời và biết rõ được giá trị của cuộc sống này như thế nào ngày xưa mình chưa biết được Phật pháp cái không biết tội là gì không biết phước là gì không biết thế nào là thiện thế nào là ác giống như người mù mà mò mẫm đi trong bóng tối tối của đêm đen vậy đó cho nên dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp Bây giờ mình ngồi ngoảnh nhìn lại quãng đời xa xưa của mình Mấy chục năm trôi qua mình tạo nghiệp quá nhiều Sợ rồi đó quý Phật tử ơi Nhân mình đã gieo khi cái duyên nó đầy đủ nhân duyên hội ngộ đầy đủ thì quả báo mình phải chịu à trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu nền giáo lý của đạo phật được đọc trọng tâm trên nền tảng nhân và quả cho nên hôm nay nghe học được phật pháp tin hiểu sâu sắc về nhân quả chúng ta nguyện sống đời đạo đức dứt các điều ác làm các việc lành và hàng ngày thực hiện theo lời Phật dạy nhiếp tâm nhiếp ý của mình cho thanh tịnh tấn tu đạo nghiệp sống một đời sống được gọi là tốt đời đẹp đạo sống đem lại lợi ích cho bản thân giúp đỡ cho gia đình phục vụ cho xã hội sống như vậy dù cho quý vị sống một ngày cũng xứng đáng giá trị của một ngày và sống với tinh thần tu học đúng chánh pháp đó là chiếc chìa khóa để mở cửa đưa chúng ta đến lâu đài an vui và hạnh phúc đó quý vị có nhiều vị phật tử đi đến chùa nghe pháp xong rồi về cái con nó hỏi má bữa nay đi chùa thầy dạy gì vậy má thầy nói một tiếng mấy đồng hồ mày hỏi tao tao biết đâu mà tao trả lời cho nó nói má ơi má đi chùa mà bây giờ phật dạy gì thầy dạy cái gì má không biết gì hết rồi biết má lấy làm má lấy đâu mà má tu tu là như thế nào thì cô mới trả lời thì tao chỉ biết tu là đi chùa đi ăn chay đi niệm phật tao biết tu là vậy thôi mày muốn gì mày đi vô chùa mày giỏi mày đi vô chùa mày học đi rồi ờ, sau tao nhớ được cái nó nói má ơi má đi tu nguyên ngày luôn vậy đó mà về hỏi bữa nay má học cái gì giáo pháp dạy cái gì thầy giảng lại cái gì má không biết gì hết thì làm sao má má biết đường tu hành như thế nào thực hành ra sao nếu vậy thì thà rằng má ở nhà giữ cháu còn sướng hơn còn thưa lỏng thưa rãng không có biết gì hết trơn giống như cái rổ cái rá không có chứa được miếng nước nào thì có lợi ích gì đâu cái bà nghe như vậy xong cái bà suy nghĩ bà nói con con lại đây má nói cho con nghe nè nha má suy nghĩ những gì con nói hôm nay cũng đúng lắm đó tại sao mà má dở quá à tại sao mà đi đến chùa mà nghe thầy nghe cô dạy giảng một tiếng mấy đồng hồ mà về không biết không nhớ câu nào để kể lại cho con cho cháu để dạy con dạy cháu đến nỗi mà con nói má thưa rỗng thưa rãng giống như cái rổ cái rá má cũng chấp nhận như vậy vì má thưa lắm nghe pháp bao nhiêu nó chảy ra ngoài hết cái rổ nó đâu chứa được miếng nước nào đâu nhưng má nghĩ vậy nè nghe con nếu mà cái rổ cái rá đó mà ấp ở trong vách á thì lâu ngày bụi bám nhện văng ấp ở trên đầu tủ cũng dơ mỗi ngày cái rổ cái đá đó chế nước hoài tuy nó không có chứa đựng miếng nước nào nó rỉ chảy ra ngoài hết nhưng ít nhiều gì nó cũng làm cho cái rổ cái đá đó nó sạch cũng giống như má tuy má đi đến chùa má nghe pháp má không chứa má không nhớ được câu phật pháp nào nhưng ít ra cũng làm cho tâm của má được an ổn thanh tịnh chứ má nói thiệt con nha ngày xưa mà con nói sóc má kiểu này má cho chổi trà đơm lên đầu con rồi đó nhờ mình biết tu đó nghe quý vị cho nên cái gì mình cũng tự sửa đổi bản thân mình có khi chúng ta nói lại không được nhưng biết cái điều nào nên làm và điều nào không nên làm phải không quý vị thôi thì bây giờ quý phật tử cứ đến chùa nghe học phật pháp mà tự sửa đổi bản thân của mình rồi con cháu nó hỏi thì quý vị tóm tắt ba điều thôi nhớ nha quý vị nó hỏi vậy chứ giáo pháp của phật dạy điều gì cái quý cô cứ trả lời quý chú cứ trả lời ba điều thôi dứt ác là thứ nhất thứ hai làm lành thứ ba giữ tâm ý thanh tịnh tu theo phật rồi đó quý vị ơi dứt ác làm lành giữ tâm thanh tịnh là tu theo phật rồi đó nha mười phương ba đời chư phật đều dạy chúng ta cái điều đó đó nhưng mà quý vị ơi ba điều đó làm suốt đời này không xong đứa con nít 3 tuổi nó nghe xong ba điều đó rồi nó có thể lặp lại dứt ác làm lành giữ tâm thanh tịnh nhưng mà ông cụ già 80 tuổi làm chưa xong đó quý vị ơi có đúng vậy không mong sao viết Phật tử nghe học được Phật Pháp thì không y giáo để dành mà là y giáo phụng hành nha quý vị thực hành theo lời Phật dạy để trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc giáo pháp của Phật có công năng chuyển hóa mê mờ và giúp cho chúng ta giác ngộ được chân lý và giáo pháp đó lại có công năng chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để kiến tạo cho chúng ta một đời sống an vui và hạnh phúc đó con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện giữa đời thường có một gia đình bác nông dân nọ nhà làm ruộng còn thêm chăn nuôi nữa nha bác nông dân này sáng nào cũng dẫn trâu ra đồng làm ruộng chiều chạng dạng rồi mới về cái bữa sáng đó dẫn con trâu 5 giờ sáng là đi ra đồng cái đi ngang qua nhà bác nuôi một con trâu một con một con chó một đàn heo một bầy gà một ao cá nữa cái khi dẫn con trâu đi ngang qua thì thấy con chó nó đang nằm ngoéo đầu nó ngủ cái đến khi chiều về bác trâu này đi ngang thấy chó nằm ngủ tiếp nữa cái bác trâu thở dài nói thiệt à không có ai sướng bằng cái kiếp chó hết sao mà sướng dữ vậy ngủ tối ngày luôn tôi làm quần quật ở ngoài đồng từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ mới về tới nhà còn chú sao mà sướng dữ vậy cái kiếp chó gì chỉ biết ăn và ngủ thôi chó nó mới thở dài nó nói bác ơi có cái gì sướng với kiếp chó nói thiệt với bác ăn cơm thừa canh cặn của người ta không đó còn ban đêm phải thức suốt đêm để canh nhà giữ cửa lỡ mà hư hỏng để cho ăn trộm nó vào một cái rồi coi như mềm mình luôn còn vậy nữa nữa nè bác tại bác không biết được nỗi khổ của kiếp chó từ tôi thôi họ vui thôi họ buồn cái mình nằm đó mình có làm gì họ đâu họ buồn cái họ đi ngang họ đá vào người nó mày đi chỗ khác coi mình có làm gì họ đâu họ giận cá họ chém thớt vậy đó sống khổ lắm ăn cơm thừa canh cặn canh nhà giữ cửa cho chủ thôi à không có gì sướng đâu nghe chó kể như vậy cái bác trâu nói mình tưởng mình khổ làm quần quật ở ngoài đồng ai ngờ đâu chó nó cũng khổ bởi vì nó thức sáng đêm để nó canh cửa giữ nhà cho chủ cái đi ngang qua thấy đàn heo nó ăn nó tấp phập phập phập phập phập xong cái ngã lăn ra định ngủ nha cái bắt đầu nói không ai sướng bằng mấy chị heo này hết cái heo nó mới nói bác ơi có gì đâu mà sướng họ cho mình ăn để mà họ để làm gì để lên cân mà lên cân làm chi họ đem mình bán cho người đồ tể bán thịt đó cho nên tụi tôi sống ngày nào cũng vậy phập phòng lo sợ không biết ngày nào đưa đến lò mổ không có gì vui sướng đâu bác ơi thấy vậy chứ không có sướng luôn luôn lúc nào cũng hồi hộp lo âu không biết tử thần đến giờ nào đó rồi đi ngang qua thấy mấy gà giờ này nó còn bới xới nó còn nhảy tung tăng ở ngoài sân vườn nó làm chiếc gà cũng sướng ghê ha cái gà nó mới nói có gì sướng hỏi à, bác trâu vậy chứ bác làm ở ngoài đồng quần quật bác về bác còn nghỉ ngơi nha tôi nói thiệt á tụi tôi sáng ra phải đi kiếm mồi ăn chứ người ta cho ăn đâu có đủ đâu phải đi kiếm mồi ăn rồi còn vậy nữa nè con họ họ cưng giống như vàng như ngọc vậy đó con mình đẻ ra nhiêu họ luộc hết à gà dạ, nó nói vậy đó con mình á, thì đẻ ra nhiêu cái họ luộc hết còn con họ họ coi giống như vàng như ngọc còn vậy nữa nè bác biết không đối với gà tống tụi tôi á mà mỗi ngày mỗi khi tới mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật là chuẩn bị hồi hộp con của bác nông dân này thứ bảy chủ nhật nó nghỉ học nó ẩm tụi tôi đi rồi nó cái bắt đầu nó chọc dẹo cho tụi tôi đá với nhau sức mồng gãy cánh cái nó vỗ tay nó cười chơi vậy đó lấy cái sự đau đớn của người ta mà làm trò vui cho chính mình cho nên kiếp gà cũng khổ lắm cái đi ngang qua thấy những đàn cá nó đang bơi nhịp nhàng trong cái hồ bác câu nói không ai sướng bằng cá hết cá nói có gì sung sướng đâu bác tối ngày bị giam trong cái hồ nhốt trong đây có được tự do tự tại đi đâu đâu chỉ biết trong vòng cái ao cái hồ đó thôi lại nữa đến ngày mà lớn rồi đó nghe thì chỉ một mẻ lưới của họ thì cá mẹ cá con cá to cá bé hay gì là bị vô lưới vô chảo của họ hết à họ rất dễ họ nướng thịt không có gì sướng hết á cái bắt đầu nói trời ơi sao cái kiếp súc sanh quá nhiều đau khổ nha từ cái kiếp trâu của mình cũng khổ chó cũng khổ heo cũng khổ gà cũng khổ rồi thêm cá cũng khổ cái gì cũng khổ chỉ có con người là hạnh phúc nhất trâu mới về chuồng nằm cái nói sao mà con người họ hạnh phúc mà họ không biết họ được cái thân người họ làm chủ cuộc sống này mà họ không biết họ sung sướng mới vừa suy nghĩ vậy cái nghe từ ở trong nhà trong á tiếng chữ lộn um dùm hết rồi đánh lộn đập đồ răm răm răm răm cái bác trâu này ngoảnh cái lỗ tai lên coi cái gì vậy cái gì vậy thì ra ở trong nhà vợ chồng bắt nông dân đánh lộn với nhau rồi nghe cái tiếng nói của bác nông dân nói trời ơi là trời tại sao cái kiếp sống của tôi còn thua loài trâu loài bò nữa vì trâu bò nó làm việc ở ngoài đồng 12 tiếng đồng hồ giờ này nó về chuồng nó còn ngủ nghe nó còn nghỉ nghe được còn đối với bản thân tôi làm quần quật 12 tiếng đồng hồ về tới nhà giờ này tôi chưa được yên sao tôi khổ còn thua trâu bò nữa rồi cái bà vợ của bác nông dân à lên khóc và la làng lên ông nói cái gì ông nói ông thua kiếp trâu kiếp bò còn tôi thua con chó nữa vì sao vậy tối ngày tôi canh nhà tôi giữ cửa tôi nội trợ tôi hoàm quần quật tôi, tôi có đi đâu sung sướng gì đâu tôi còn thua con chó nữa cái bát trâu nằm ở trong cái chuồng nói thì ra con người chưa chắc là hạnh phúc nha hồi nãy mình nghĩ là trong tất cả những loài động vật thì con người là một loài động vật mà làm chủ cuộc sống này hạnh phúc quá đi còn loài xuất sanh của mình phải lệ thuộc với đời sống của con người khổ quá ai ngờ đâu bây giờ vợ chồng của bác nông dân nói thua cái kiếp trâu bò kiếp chó nữa vậy thì ai là người hạnh phúc nhất trời trần gian vậy quý vị xin gửi tặng một lời khuyên đến với toàn thể quý phật tử nên nhớ mãi lời này người hạnh phúc nhất trần gian đó là người biết tu học phật pháp đâu quý vị trong một pháp hội thiền sư động sân lương giới ngài mới hỏi các hàng đệ tử của mình trên thế gian này cái gì khổ nhất người này nói là sanh ra thân người mà sáu căn không hoàn bị khổ nhất ngài nói khổ nhưng cái đó chưa gọi là nhất sanh ra với thân phận của một con người mà cơm không đủ ăn áo không đủ mặc là khổ nhất ngài nói khổ nhưng cái đó cũng chưa gọi là nhất rồi nói rằng thương yêu mà phải xa lìa đó là khổ nhất ngài nói cái đó cũng khổ nhưng không phải là khổ nhất Vậy thì kết luận lại hỏi ai là khổ nhất trên đời Ngài mới trích dẫn lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú Ngài nói như sau Nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc quan vu Nỗi khổ của ba đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh chưa gọi là khổ Vô minh không biết lối đi là khổ nhất đối với vị xin cho con mượn lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú cũng như mượn lời khai thị của Đồng Sơn Lương Giới Thiền Sư để kính tặng quý Phật tử đây một câu nếu như cái nỗi khổ nhất là vô minh không biết lối đi thì hạnh phúc nhất trần gian chính là chúng ta có đủ duyên nghe học Phật pháp và biết rõ mục tiêu lý tưởng hướng đi của cuộc đời mình phải không quý vị không có hạnh phúc nào bằng như vậy hết mình đã vạch ra cho mình một hướng đi một đường đến thế gian một đường đến niết bàn là người đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng Kinh Pháp Cú số 75 Phật dạy chúng ta như thế Một đường danh lợi thế gian Một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa Là người đệ tử của Phật Đà Nhủ lòng cho rõ để mà bước chân Không tham danh lợi ở cảnh trần Đạo màu giải thoát Ân cần dồi trao đi với người hôm nay chúng ta có đủ duyên nghe học Phật Pháp rồi Nghe xong không phải từ lỗ tai này cho nó qua lỗ tai kia Mong sao quý Phật tử hàng ngày tư duy chánh Pháp Tư duy có nghĩa là suy nghĩ chánh pháp những gì mà mình có đủ duyên mình nghe mình học được mình về mình phải tư duy suy nghĩ nghiền ngẫm để rút ra được một bài học kinh nghiệm sống rút ra được cái đạo lý qua lời Phật dạy lấy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta thực tập theo sau khi tư duy suy nghĩ hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy rồi thì quý vị nên thực hành tu cho nên văn tư và tu đó là ba phương cách để phát triển trí tuệ nghe học chánh pháp sẽ đem lại cho chúng ta có năm điều lợi ích như sau lợi ích thứ nhất sẽ giúp cho quý vị nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay ta chưa có cơ hội được nghe giờ đây chúng ta mới nghe được điều thứ hai nếu quý vị đã nghe rồi bây giờ quý vị nghe lại nữa thì sẽ giúp cho quý vị sáng tỏ hiểu rõ hơn vấn đề mà mình đã được nghe Điều thứ ba sẽ giúp cho quý vị có được chánh tri, chánh kiến, hiểu biết, chân chánh, đúng đắn mà không còn tà kiến mê tín. Điều thứ tư sẽ giúp cho quý vị dứt trừ những sự nghi ngờ điều thứ năm nếu nghe học chánh pháp hiểu biết đúng đắn quý vị y theo đây mà hành trì thì quý vị trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc giải thoát thật sự giữa đời này và ở tại nơi đây cho nên Phật Pháp không dễ gì nghe Mà hôm nay chúng ta đã được nghe rồi Xin quý Phật tử hãy trân trọng quý kính cái lương duyên tốt lành đó Nghe học Phật Pháp xong rồi y Pháp tu hành nha quý vị Rồi cái điều khó thứ ba Đức Phật dạy hiện tri thức khó gặp Có nghĩa là thầy lành và bạn tốt khó gặp lắm quý vị ơi lời của thiền sư pháp diễn ngài có một câu nói như sau ngài bảo rằng giả như có một người ở từ nơi cõi trời phạm thiên tức là cõi trời sắc giới gieo một hạt cải xuống nhân gian mà nó trúng vào đầu mũi kim nơi miền hạ giới đây xin hỏi quý vị từ cõi trời sắc giới là cõi trời phạm thiên mà gieo một hạt cải xuống nhân gian trúng vào đầu mũi kim nơi miền hạ giới là việc dễ hay khó quý vị khó nhưng mà ngài nói rằng điều đó còn có thể gặp được gặp được một bậc thiện tri thức đầy đủ mắt tuệ để hướng dẫn cho chúng ta tu học phật pháp thì quả thật khó còn hơn việc gieo hạt cải trúng đầu mũi kim nội bao nhiêu đó thôi thì chúng ta mới thấy được cái vai trò của thiện tri thức mà hôm nay chúng ta có cơ duyên gần gũi không phải chỉ một đời này mình gieo trồng mà mình có được cái lương duyên thù thắng đó đâu quý vị khó gặp thiện tri thức lắm như khi xưa Đức Phật còn tại thế đó quý vị Quý vị đã từng đọc lịch sử cuộc đời Đức Phật Câu chuyện của ương quật Ma La Thấy không? Ông ta gặp tà sư đó Tà sư xúi dục ông giết người Lấy những cái ngón tay sỏ làm sâu chuỗi để đeo Và nói rằng nếu giết người như vậy Thì lấy máu của người mới rửa sạch được tội cấu của mình Thì sạch tội cấu rồi Thì cái vị thầy đó mới truyền cái bí kiếp tu hành cho Vậy mà ương quật ma la lại nghe theo lời của tà sư ấy Giết người rồi Để vua xứ Cô Sa La Đó là vua Ba Tư Nặc Phải ra lệnh truyền truy nã cái tên tướng cướp hung hăng giết người đó mà ông ở trong cái khu rừng ông trốn trong khu rừng mà gặp người nào giết người đó để có được cái kết quả xỏ bao nhiêu cái ngón tay trên xỏ thành sau chuỗi để đeo vào cổ của mình đủ một ngàn ngón tay thì mới rửa sạch được tội cấu của mình gặp tà sư suối dục như vậy mà chúng ta sanh ra đời cách Phật đã xa rồi quý vị mấy ngàn năm lịch sử đã trôi qua vậy mà hôm nay chúng ta còn có đủ duyên hân cận tam bảo gần gũi các bậc thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta tu hành đó không phải là thiện căn phước đức nhân duyên thì là gì quý vị con xin thưa với quý phật tử có những người họ sanh ra dùng biên địa ta gọi là biên địa hạ tiện đó là không có gần gũi được Phật pháp họ sống trong rừng họ sống trong vùng núi họ sống ở nơi xa xăm không có chùa chiền không gặp được chư tăng không gần gũi được thầy lành họ không gần gũi được bạn tốt tối ngày họ chỉ biết cơm áo gạo tiền mà thôi tụi con đi tới dùng sâu dùng xa để phát quà tụi con chứng kiến cái cảnh mình thấy mình có phước có duyên quá đi mà thấy những chúng sanh này mình cảm động quý vị đi đến nơi rồi cái họ gặp tụi con á cái họ khiều khiều vậy nè thím ơi thím cho con một cái phiếu để con lãnh quà đi thím mình tưởng là gọi ai ai ngờ đâu cứ khều mình hoài cái quay lại kêu mình nhìn thẳng mình nha thím ơi thím cho con một cái phiếu để lãnh quà để thím cái tụi con giật mình ủa sao mà cái đầu mình độc lóc bộ họ không thấy sao họ cái mình bằng thím vậy ta cái một số cô đi chung đoàn á mới nói thôi đừng kêu thím nha tại vì ở đây không có chú đâu đừng kêu thím cái họ hết kêu thím rồi cái họ nói thầy chùa ơi thầy chùa cái tụi con mới nói này nè thầy được rồi bỏ tiếng chùa đi thầy thì nghe nó hay nghe quý vị nó nhẹ nhưng mà thầy chùa cái nó nặng hơn là nó nặng rồi cái hết kêu thầy chùa cái người khác nói cô giải ơi cô giải Thế tụi con cũng biết rồi mới cười nói thôi cô được rồi bỏ chị giải đi nha nhưng mà họ không biết gọi mình là gì nữa quý vị không biết gọi mình là gì bởi vì họ đâu có gần gũi được chư tăng chư ni đâu gần gũi được tam bảo đâu còn quý phật tử ở đây mình diễm phúc quá rồi thật sự là mình diễm phúc con nhìn lại gương mặt của quý phật tử một số đông là đi khắp các đạo tràng luôn phải không chùa nào cũng đi từ vĩnh long qua tới đồng tháp mà thậm chí đến trà vinh luôn cũng có các vị trong đây nữa và bến tre nữa là quý vị có đủ hết à là con biết quý vị gieo trồng thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ cho nên hôm nay mình mới gặp được tam bảo và gần gũi được các bậc thiện tri thức sao gọi là thiện tri thức vậy quý vị Phật quan Đại Từ Điển có giải thích như sau văn danh vi tri kiến hành vi thức thiện nhân ít ngã bồ đề chi đạo danh thiện tri thức nghe tên gọi là tri thấy được cái hành động việc làm của vị đó gọi là thức người đem lại sự lợi ích cho chúng ta trên con đường đạo bồ đề đó gọi là thiện tri thức đó quý vị mà đối với bậc thiện tri thức thì chúng ta phải có cái tâm tôn trọng và cung kính ông cha ta đã dạy con cháu của mình như sau đó là muốn sang thì bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu quý thầy phải không yêu mến thầy hay là yêu quý thầy trọng thầy mới được làm thầy nếu quý vị không có lòng tôn trọng cung kính đối với chư tăng chư ni là những bậc thai phật hoàng dương chánh pháp thì quý phật tử không có cơ duyên để thân cận gần gũi thiện tri thức trong kinh a nan vấn sự kiết khung tôn giả a nan mới bạch trình lên đức phật như sau bạch đức thế tôn nếu có một người dùng lời ác hủy bán nói xấu bậc thầy của mình bậc thiện tri thức mà mình gần gũi học hỏi Phật pháp đó mà người này lại nói xấu chỉ trích bậc thầy của mình thì mang ác báo như thế nào Đức Phật trả lời câu hỏi của tôn giả A Nan và được ghi nhận trong kinh A Nan vấn sự kiết hôn. Phật trả lời như sau: Nếu có người đệ tử hủy bán thầy mình, nói xấu thầy mình, chỉ trích nhục mạ du khống cho thầy mình thì người đó sau khi chết bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi tại vì ác khẩu thì cắt lưỡi mãn báo nơi địa ngục cắt lưỡi rồi nếu sanh lại làm người thì bị câm bị ngọng nghe quý vị câm ngọng rồi lại sanh ra nơi biên địa hạ tiện không gặp được Phật pháp đâu bởi vì người đó đã đoạn cái nhân với thiện tri thức rồi bao nhiêu đó thôi thì quý phật tử cảm thấy sợ mà đừng bao giờ hủy bán tam bảo trong đó ngôi tăng bảo là cái ngôi quý trọng ở chỗ là khai Phật hoàn truyền chánh pháp để cho chánh pháp cổ trụ ở thế gian quý thầy quý cô có tu xấu tu dở tu khuyết điểm kiểu nào để nhân quả là vị thẩm phán là vị quan tòa xét xử rất công bằng không có thiên vị đâu để nhân quả phán xử đi còn chúng ta một lòng tôn trọng cung kính vì ta kính phật ta phải trọng tăng quý vị ngày xưa vua đường thái tông có một hôm đảnh lễ ngài huyền trang và thưa rằng trẫm muốn phát tâm cúng dường thiên tăng tức là một ngàn vị tăng nhưng mà mãi đến hôm nay trẫm chưa thực hiện được ngài huyền trang hỏi vì sao vua mới trả lời là bởi vì trẫm thấy chưa tăng đời nay phẩm hạnh khiếp khuyết trẫm không có phát khởi được niềm tin ngài huyền trang mới nói muôn tâu với bệ hạ non côn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá đừng vì sỏi đá ở non côn mà không đến côn sơn để tìm ngọc ở sông lệ có cát lẫn với vàng rồng đừng vì một chút bùn cát ở sông lệ mà không tìm đến lệ, lệ giang để đãi vàng trong số chúng tăng đây có phàm có thánh lẫn lộn chúng ta không biết ai phàm ai thánh vì tri nhân tri diện bất tri tâm nhưng ngài quyền trang khai thị cho vua như sao dù rằng rồng đất chưa có đủ công năng để làm ra mưa nhưng người đời muốn cầu mưa thì người đời cũng phải cầu rồng đất cũng vậy phàm phu tăng tuy chưa đủ công năng để ban phước cho chúng sinh nhưng chúng sinh muốn tu phước thì chúng sinh phải cung kính phàm phu tăng bao nhiêu đây thôi là quý vị lấy cái đó cái đạo lý đó để sống để thực hành gặp chư tăng chư ni ở đâu quý vị một lòng tôn trọng cung kính là đã có phước rồi quý vị nhưng hủy bán là có tội dù cho cái vị thầy đó vị sư cô đó có làm điều gì sai xấu để nhân quả phán xử đi còn chúng ta hủy bán là có tội người ta lỗi mình không lỗi nhưng lỗi bởi hủy bán chê bai đó quý vị ơi bản thân của chúng ta có được cơ duyên gần gũi tam bảo gần gũi những bậc thầy lành những bậc thiện tri thức là những người đem lại sự lợi ích cho chúng ta trên con đường tu học làm cho chúng ta khi gần gũi lòng tin đối với phật pháp đối với tam bảo đối với nhân quả một ngày một tăng trưởng thì ta biết đó là thiện tri thức đó nha rồi gần gũi một bậc thầy nào một người bạn nào mà giúp cho quý phật tử đây đạo đức của mình mỗi ngày một một phát triển tăng cao mỗi ngày cái đạo đức của mình phẩm hạnh càng tăng lên chứ không phải bị suy sụp không bị thói chuyển còn đạo tâm của mình cũng vậy mỗi ngày mỗi phát triển cứ tăng trưởng bồ đề tâm hoài mà không bị thối thất bồ đề tâm gần gũi một người nào mà mỗi ngày trí tuệ của chúng ta được tăng trưởng được phát triển ta biết đó là thiện tri thức hãy gần gũi dù cho hôm nay quý vị đi đến chùa mà quý thầy quý cô không để ý tới mình cũng không sao không để ý cũng không sao ngày xưa đó quý vị triệu vương đi đến đạo tràng của thiền sư triệu châu ít khi nào được thiền sư triệu châu ra tiếp đón lắm vậy mà triệu dương không có trách móc lời nào hết đem phẩm vật đến cúng dường lễ phật xong đi về cái vị quan cận thần theo hầu triệu dương đó tức nói cái ông này ông chỉ là một vị hòa thượng ở trong chùa thôi mà sao ông hóng hách ông kêu căng vua đến chùa ông cúng dường mà ông không tiếp đãi gì hết để nhà vua vô âm thầm lễ phật rồi âm thầm đi về như vậy qua ngày hôm sau ông ta đi đến định là lấy đầu của thiền sư triệu châu trước tiền trảm hậu tấu sao. khi đi đến nơi thấy thiền sư triệu châu đứng ở ngoài cổng chùa đón ai không biết cái ông ta nói hôm qua triệu dương đi đến đây tại sao hòa thượng không ra đón tiếp mà bữa nay hòa thượng ra cổng chùa đón tiếp thượng khách nào vậy hiền sư triệu trong mới trả lời nói à, tiếp khách á, nó cũng có cái đạo lý tiếp khách mà đạo lý tiếp khách của thiền gia chúng tôi á, thì như vậy nè khách chia ra làm ba hạng khách thượng khách trung khách và hạ khách thượng khách đây không phải là khách xịn khách sọp khách có tiền khách giàu mà thượng khách đó là khách có cái tâm cao thượng cần cầu Phật Pháp Thì không cần phải ra cổng đón tiếp đâu Nằm ở trong giường, trong phòng nó nghe nằm trên giường thôi Dùng cái bản lai diện mục của mình tiếp họ là được rồi Bởi vì họ tha thiết cầu đạo, cầu Pháp Cho nên họ không có bắt lỗi, bắt phải Họ có thể xả thân của họ vì cầu học Phật Pháp Thì đối với hạng thượng cách này không cần phải tiếp đãi nồng hậu đâu Còn cái khách loại thứ hai là trung khách đó, khách vừa vừa Thì phải mở mời ra nhà khách tiếp đãi đàng hoàng nha còn đối với hạng hạ khách đó là phải ra ngoài cổng đón tiếp bởi vì đây là khách hạng bét nếu mà không ra cổng đón tiếp thì nó sẽ sân lên nó lấy đầu mình rồi sao do đó hôm nay ta ra ngoài cổng chùa đây ta đón ông thì ông biết ông thuộc khách nào rồi nghe xong cái vị quan đó quỳ sụp lại liền vị quan nó lại thiền sư triệu châu và nói rằng hèn gì mà bệ hạ lại cung kính hòa thượng đến thế tại sao lại cung kính như vậy tại vì ngài không có gì sự sang trọng mà tiếp khách sang khách xịn đó đâu mà khách với cái tâm cao thượng cần cầu Phật Pháp thì không cần phải tiếp đãi nồng hậu Nương vào cái đạo lý tiếp khách trong chúng thiền gia Mà thiền sư Triệu Châu chia sẻ với chúng ta Con mong sao quý Phật tử phải là thượng khách nha Đừng là hạ khách đi đến chùa với thầy có tiếp cũng không sao không tiếp cũng không sao mục đích mình đến đây cần cầu phật pháp cái giá trị cao quý là cần cầu phật pháp và tuyệt đối không sôi bối môi móc nói xấu lỗi của thầy này của cô kia để làm gì có cái bà cụ phật tử đó bữa hồi lúc mà hòa thượng thượng trí hạ tịnh còn xin tiền thì hòa thượng lúc đó ở chùa vạn đức bà cụ này ngày nào cũng vậy là bà cụ buổi chiều là đi đến chùa thứ nhất là bà công phu chiều kế đến là bà đến thăm viếng sức khỏe của hòa thượng bữa đó bà mới vừa đi tới chùa cái bà xui sao gặp mấy chú tiểu chạy giỡn chạy giỡn rượt bắt cho nàng có đụng nhầm bà trúng vào trong cái hông của bà bà đau quá cái bà mắng bà nói mấy chú tiểu ở trong chùa ăn cơm chùa mà tối ngày chạy giỡn không tu hành gì hết trơn á à, vô chùa mà làm quỷ hay là gì bà đũa vậy đó nha bà xúc phạm rồi rồi bà còn cằn nhằn cưỡi nhữ cái bà nói tôi vô tôi mét hòa thượng cho coi khi bà vô cái bà quên mục tiêu bà đi chùa để làm gì rồi cái bà nói hòa thượng con nói hòa thượng hòa thượng xử phạt mấy chú tiểu nha và từ đây tới hòa thượng nên kinh nghiệm đi đừng có nuôi mấy chú tiểu trong chùa mấy chú tiểu tiểu ăn không rồi giỡn không không có làm nên cái gì hết trơn hao cơm của đàn na tính thí ngày nào con đi đến đây cũng thấy mấy chú chạy giỡn hết và thượng dạy lại đó chứ chú đụng nhầm con thì bữa nay không sao nhưng mà rủi đụng người ta có chuyện gì rồi không được đó thế hòa thượng mới nói thôi để tôi dạy lại rồi thôi hỏi cô vậy chứ cỡ rày tu hành sao rồi ăn chay tháng được mấy ngày ngày niệm phật bao nhiêu câu ai đến hòa thượng hay sắp tấn ăn chay niệm phật là cái điều đầu tiên cái bà cụ này thở dài nói không nói giấu gì hòa thượng nha hòa thượng từ khi con phát tâm quy y tâm bảo con có hứa với phật có hứa với hòa thượng là con sẽ về ăn chay tháng 10 ngày nhưng mà thật nói thật không nói dối đâu một buổi con ăn cũng không nổi chứ đừng nói một tháng 10 ngày tại sao vậy hòa thượng biết không con ăn từ sáng tới trưa một cái cái bụng của con nó cồn cào nó xót ruột kinh khủng luôn mà là con chịu không nổi con phải ăn mặn buổi chiều phải ăn mặn ăn chay buổi sáng buổi chiều ăn mặn một buổi còn ăn không nổi đây đừng nói ăn tháng 10 ngày cái hòa thượng nói ráng nha mình là phật tử rồi phải tập tu mà tập tu nền tảng căn bản ăn chay niệm phật là để dứt được những cái nghiệp dai nợ máu xương của chúng sanh dứt được cái nghiệp sát sanh và cũng là trưởng dưỡng lòng từ bi tránh đi quả báo luân hồi vai trả đây là cái nền tảng căn bản đầu tiên chứ nói thiệt với cô nha mấy chú tiểu hồi nãy mà cô nói tu hạnh gì quỷ chứ tu hạnh gì ăn chay trường hết rồi đó cô hoàng thượng nói hoàng thượng nói nhẹ nhàng vậy thôi đó nha từ đó về sau cổ đi đến chùa cổ không bao giờ dám xúc phạm một chú tiểu nhỏ Đức Phật của chúng ta khi xưa cũng đã từng dạy điều này Có bốn điều nhỏ mà ta không nên khinh thường Thứ nhất một đống lửa nhỏ ta không nên khinh thường vì một đống lửa nhỏ có thể thiêu hủy cả một khu rừng đó quý vị thứ hai một con rắn nhỏ nhưng mà nó có nọc độc đừng có khinh thường nó có thể lấy mạng của một con người thứ ba một vị thái tử nhỏ đừng khinh thường bởi vì cái chất đế vương như nơi vị thái tử đó có đủ rồi chứ sao sớm muộn gì lớn cũng thay vua cha lên ngôi trai cai trị trăm họ đừng khinh thường một vị thái tử nhỏ thứ tư đừng bao giờ khinh thường một chú sa di nhỏ vì chú sa di nhỏ đó nhưng nếu nỗ lực tu hành cũng có thể trở thành một bậc thánh tăng lậu tận phải không quý vị không nên khinh thường ai cả thậm chí chư tăng chinh ni quý vị không khinh thường mà những bạn đồng tu chúng ta cũng không khinh thường gần gũi được những bạn lành đó là diễm phúc cho chúng ta đó là phước đức thiện căn của chúng ta đó quý vị ơi gần mực thì đen gần đèn thì sáng gần gũi được những bạn lành chúng ta học hỏi được những điều rất hay mà ông cha ta có câu nói học thầy không thầy học bạn không có bằng học bạn tại vì sao vậy những người bạn gần gũi mình hơn dễ học hơn chúng ta đừng nói rằng không dám đâu tôi chỉ học nơi quý thầy quý cô thôi còn cái ông đó cái bà đó thì cũng giống như tôi phàm phu tục tử cũng có vợ cũng có chồng cũng có con dám đậu tôi cách làm thầy dạy tôi đâu sai rồi quý vị một đứa con nít vẫn có thể làm thầy chúng ta được tại sao con nói như thế thí dụ nha một đứa con nít thôi mà nó gặp mình nó chọc ghẹo mình tu này tu nọ bà hai đó bà tu cái gì bà tu hú chứ bà tu cái gì thì nó cũng là thầy mình đó vì sao vậy nó đang khảo hạch đề coi cái năng lực tu hành của mình như thế nào nó nói mình tu hú chứ tu cái gì lúc này mà tâm bành lục tặc nổi lên thì mình tự mình biết rõ qua cái sự khảo hạch của đứa bé này thôi đó là một vị thầy đó nghe nó khảo hạch mình đó mà mình mới biết được cái công năng tu tu tập của mình ra sao phải không quý vị cho nên ai cũng có thể làm thầy mình được hết cổ nhân đã từng dạy rằng tâm nhân đồng hành tất hữu ngã sư gia ba người cùng đi chung trên một con đường chắc chắn có một người là thầy của ta nhưng xin cho phép con mượn lời của cổ đức nói thêm lên cái này ba người cùng đi chung trong một con đường mình và hai người nữa thì hai người kia đều là thầy của ta hết dở cũng là thầy mình bởi vì nhìn vào những cái khuyết điểm sai trái dở của họ mà chúng ta lấy họ làm gương để soi rọi nhìn lại mình coi mình có giống họ hay không nhìn thấy cái khuyết của họ để chúng ta nhìn lại mình để kiểm điểm lại mình để sửa sai lên mình vậy thì họ cũng là thầy mình đó còn cái người giỏi người tốt người lành thì đương nhiên đó là một tấm gương sáng để chúng ta soi rọi lại mình và bắt chước học hỏi theo rồi nhưng mà cái người dở người xấu vẫn là thầy của mình đó quý vị thậm chí cho đến những người xấu ác đến độ họ phá hoại chúng ta tạo nghịch cảnh chướng duyên cho chúng ta trên con đường tu tập này họ chuyên gia đi nói xấu mình họ chuyên gia đi tới đâu họ phá hoại mình tới đó họ làm cản trở họ làm cho mình phiền não nhưng đó cũng là thầy của mình đó vì đã giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng công đức chỉ cần nhấn là quý vị tiêu trừ nghiệp chướng được rồi đó quý vị đều là thầy của mình hết cho nên hôm nay quý phật tử chúng ta có cơ duyên gặp được Phật Pháp nè Gần gũi được những bậc thầy lành Gần gũi được những người bạn đồng tu thiện tri thức đó Thiện tri thức thì chia ra làm ba loại Giáo thọ thiện tri thức, đồng tu thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức Giáo thọ thiện tri thức là chỉ cho những bậc thầy lành có khả năng giáo dục dạy bảo cho chúng ta trên con đường Phật Pháp Rồi đồng tu hay là đồng hạnh thiện tri thức là những người bạn đồng tu, đồng một đồng một hạnh tu tập với chúng ta đồng học đồng hạnh đồng tu với ta gọi là bạn lành đó quý vị bạn lành khó gặp lắm nha mà chúng ta có duyên gặp nhau trong một đạo tràng kết tình huynh đệ rồi thì luôn trợ duyên sắp tấn nhắc nhở cho nhau mà cái người bạn lành luôn chỉ điểm được cái lỗi lầm của chúng ta đó là bạn lành đó quý vị còn cái người mà gặp mình mình nói phải họ cũng nói họ nói đúng rồi đó họ vua theo ai vua theo mà mình làm sai sai làm trái họ cũng ai vua theo cái này không phải là bạn lành đâu quý vị mà bạn lành là người dám nói những lỗi của mình dám góp ý xây dựng mình đó là bậc thiện tri thức mà chúng ta cần nên học hỏi để bắt chước ngày xưa có một ông vua đó không có con trai khi ông vua tuổi già lâm bệnh ông vua mới gọi tất cả quan ở trong triều họp lại để ông vua tuyên bố nhường ngai vàng lại cho người vì ông vua biết mình không còn sống bao lâu nữa đâu thì trong khi mọi người nhóm họp lại văn võ bá quan có mặt hết thì ông vua ông mới gọi một cái vị quan chuyên gia ngày nào cũng bắt lỗi ông vua cái này không đúng cái này không phải có khi làm cho ông vua ông tức vậy mà ông vua ông lại gọi cái vị quan đó đến và tuyên bố sẽ nhường ngai vàng giao giao cái ngôi vua lại cho cái vị quan đó mọi người đều giật mình và nói rằng chúng thần đây luôn rất rất tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ tuân thủ theo tại sao bệ hạ lại không truyền cho người nào mà lại truyền cho một cái vị quan chuyên gia soi bói môi móc chỉ trích lỗi lầm của bệ hạ ông vua ông mới trả lời nguyên nhân vì sao ông giao ngai vua lại cho cái vị quan này ông nói rằng bởi vì nếu như ta đây chậm đây mà nói phải thì các anh nghe đúng rồi còn có những lúc trẫm nói những điều không hợp tình không hợp lý vậy mà các khanh cũng đồng tình a vua theo thì biết các khanh là những người không trung thật nịnh thần rồi đó mà chỉ có vị quan này mới trung can nghĩa khí dám nói những cái lỗi của trẫm thì trẫm tin chắc rằng với một người có cái tâm chân thật và anh dũng hào hùng dám nói thẳng nói thật như vậy thì mới làm nên việc lớn được quý vị ông vua xác định như vậy và ông giao cái ngay cho thì chúng ta chọn bạn mà chơi cũng vậy nha gần gũi những người bạn lành nhất là những người dám nói lỗi của mình đó là bậc thiện tri thức của chúng ta đó quý vị mà gặp được thiện tri thức rồi thì quý vị đừng bao giờ đoạn cái duyên đối với thiện tri thức ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi soi bối tìm tòi môi móc lỗi lầm của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị đừng để cái duyên đối với thiện tri thức vì đây là cái khó thứ ba gặp được thiện tri thức ở đời là khó cái điều khó thứ tư phát khởi tính tâm là khó xin hỏi quý phật tử ngày nay quý vị đã được thân người sáu căn đầy đủ nghe học phật pháp gần gũi thầy lành bạn tốt ba cái khó đó mình có rồi mình có được cái khó thứ tư đó chứ hay không phát khởi được niềm tin chưa mà niềm tin như thế nào ai nói sao tôi tin vậy ai nói bậy tôi tin theo phải không không cái đó gọi là mê tín đó mà niềm tin của chúng ta phát khởi ở đây đó là niềm tin đối với nhân quả đó quý vị đức phật đã từng dạy ta không phải là thần linh ta cũng không phải là thượng đế ta không có quyền năng ban phước cho ai ta chỉ là một vị hướng đạo sư là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối ta chỉ cho tất cả mọi người kiến tạo hạnh phúc an vui cho chính mình bằng cách đoạn dứt các điều ác làm các việc lành thì quý vị sẽ hưởng được cái quả lành gieo nhân nào gặt hái quả báo đó trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu cho nên ngày hôm nay chúng ta có đủ cơ duyên nghe học được Phật pháp phải phát khởi niềm tin sâu sắc đối với nhân quả mà khi chúng ta đã tin sâu sắc vào nhân quả rồi thì chính chúng ta hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình khổ hay vui là do mình gieo trồng đó quý vị tất cả chúng ta ai cũng mơ ước mong cầu đời sống hạnh phúc an vui phải không nhưng mà mình không gieo trồng cái nhân thì làm sao có cái quả không đây không lẽo cái việc ngồi đây nói tôi muốn hạnh phúc tôi muốn ăn lạc có được sao muốn có được cái quả quý vị phải trồng cái nhân mà khi quý vị đã gieo trồng cái nhân rồi thì cũng phải đủ duyên đúng thời kỳ mới trổ thành quả có người đến hỏi con như sao sư cô ơi sư cô con học phật nhiều năm 10 năm nay rồi mà cả đời con con suy nghĩ lại chưa từng làm điều gì sai trái tội lỗi hãm hại ai mà tại sao con gặp toàn là những chuyện xui rủi không may người ta hại mình không à có khi nào nhân quả nó bị trục trặc không hỏi con vậy cái nhân quả có bị trục trặc không tại vì trên cuộc đời này cái gì nó cũng tương đối hết á dù cho người ta có chuẩn bị kỹ lưỡng cái gì nhưng mà nó vẫn bị trục trặc khiếm khuyết thì con họ nghi ngờ rằng không biết nhân quả nó có khi nào nó bị trục trặc không nếu mà nói như vậy là chúng ta có đủ niềm tin đối với nhân quả chưa quý vị chưa chưa minh tính nhân quả chưa hiểu sâu sắc về nhân quả mà hiểu sâu sắc về nhân quả thì quý vị phải biết rằng nhân quả không phải chỉ một chiều không phải chỉ một đời mà nó đa chiều mà nó không cả ba đời quý vị ơi từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi cái gì duyên cái nhân quý vị gieo rồi mà quý vị gieo hạt giống xuống cái quý vị không bơm nước tưới phân thì hạt giống đó có cơ hội nảy mầm không không vì vậy chúng ta phải trợ cái duyên nữa hàng ngày quý vị phải tạo cái nhân tốt lành và cái duyên tốt lành mà nhân duyên tốt lành chúng ta đã gieo trồng đã có đủ hai điều kiện nhân tốt duyên tốt thì cái quả tốt chắc chắn sẽ có và từ nhân đến quả thì quý vị đã trợ duyên đầy đủ rồi gieo giống xuống bơm nước tưới phân rồi nhưng mà cũng phải hai tháng rưỡi 3 tháng mới gặt hái mới gieo hạt giống hôm qua bữa nay đòi gặt hái được không quý vị không cho nên cái quả hiện đời mà quý vị gặt hái nó không vừa ý không vừa lòng trong khi cái nhân hiện đời quý vị gieo trồng tốt lành thì quý vị biết rõ rằng cái nhân hiện đời chưa đủ duyên chưa đúng thời kỳ trổ thành quả còn cái quả xấu mà chúng ta gặt hái trong đời đây đó là do từ nơi cái nhân xấu từ quá khứ mà mình đã tạo tác dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ hãy nhìn xem hiện có hưởng gì kiếp sau quả báo là chi hãy xem hiện tại những khi nói làm đối với việc và xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Khi Đức Phật còn tại thế lúc bấy giờ đại vương của đất nước Kosala đó là vua Batena nhà vua có một đứa con gái là công chúa Nhật Quang nết na thùy mị mặt mày đẹp đẽ phước tướng trang nghiêm nhìn giống như ánh sáng của mặt trời vì vậy mà được nhà vua đặt tên gọi là Nhật Quang công chúa công chúa là một người hiền đức hay bố thí hay cúng dường giúp đỡ những người nghèo khổ một hôm vào một buổi chiều nhàn hạ vua ba tư nặc mới gọi công chúa nhật quang đến để hầu trà cho nhà vua thấy con gái của mình nó nết na nó thùy mị quá đi cho nên nhà vua hài lòng mỉm cười và quay lại nói như thế này con gái cưng ơi con có biết đời này con có phước lắm hay không cái phước con có đó là vua cha ban cho con đó con có biết hay không công chúa nhật quang nghe nói vậy anh mới thưa rằng thưa vua cha con biết cha mẹ là người sanh ra con và cho con một đời sống nhung lụa vàng son kẻ hầu người hạ như thế này công ơn của cha mẹ không bao giờ con quên được nhưng con đã từng nghe đức thế tôn chỉ dạy trên đời này không có ai có quyền năng ban phước cho mình hết cái phước mà con hưởng là do đời trước con gieo chứ không phải vua cha là người ban cho con đâu công chúa nhật quang nói như vậy đó quý vị ông vua năng vui mà ông nghe đứa con gái mình cưng mình yêu mình thương nó mà mình nói con có phước lắm cái phước của con đó là vua cha ban cho con cái nó nói cái phước đó là do nó làm chứ không phải vua cha ban cho con đâu giống như cầm cái gáo nước lạnh hất vô mặt ông vua vậy đó ông sụ mặt xuống liền em buồn ông nói sao con mình nấu nói những cái lời nói bạc bẽo phản phúc như vậy ông không ngờ nó thốt ra từ nơi miệng của công chúa nhật quang nha nhà vua chua xót trong lòng lắm nó nói không phải cái phước của mình ban cho nó mà đó là do nó tự tạo tối đêm hôm đó vua ba tư nặc trăn trở trên long sàn ngủ không được tức quý vị sáng hôm sau nhà vua quyết định gọi diệu quan cẩn thận đến nơi khanh đi ra ngoài cổng thành xá vệ thanh thấy một cái đứa nào ăn mài mà bằng tuổi như công chúa đem về đây cho ta mà cái duyên sao mới mở cửa thành ra có một tên ăn mài nó nằm ngay cái cổng thành á cái ông quan này ông bắt ông dẫn về anh chàng ta không biết mình phạm tội gì mà bị bắt nữa khi đi đến nơi rồi gặp nhà vua cái vua gọi công chúa đến và nói rằng chiều hôm qua con nói gì với vua cha con còn nhớ hay không con nói rằng cái phước hiện đời mà con hưởng đây đó là do con tạo cái nhân đời trước chứ vua cha không có ban cho con vậy thì cuộc sống vàng son nhung lụa này kẻ hầu người hạ này con trả lại cho cha hết đi cha gả con cho cái thằng ăn mài đó rồi con chứng minh cho cho cha thấy con là người có phước do cái phước con tạo con hưởng con chứng minh cho cha thấy đi trả lại vàng ngọc châu báu trang sức gì trả lại hết gả con cho cái thằng ăn mày để tự đi hưởng phước phần của mình ông vua ông giận mà ông làm vậy công chúa biết mình nói thật mà cha mình hiểu lầm cho nên chấp nhận để cho cha xử phạt lẻo đẻo lấy mấy bộ đồ giải mà ông cha ông văn cho đó không có đem theo một đồng xu nào hết trang sức lột lại hết đi theo cái tên ăn mày đi tới chiều cái hỏi nhà chàng ở đâu nó tôi đâu có nhà đâu tôi ăn mày mà tôi làm gì tôi có nhà người ta có cha có mẹ có quê hương lẽ chàng cũng có sao nói có cha mẹ tôi chết bỏ lại tài sản bao nhiêu tôi ăn chơi nhậu nhẹt kết giao với bạn bè xấu ác tiêu hết rồi cờ bạc tiêu hết rồi bây giờ còn một cái vùng đất quan mà quan sơ cỏ lát mọc tùm lum cho người ta mướn người không ai mướn hết bỏ quan như vậy công chúa nói thôi thì nếu còn mảnh đất quan đó về mình trồng trọt mình canh tác mình sống an cư thì mới lạc nghiệp ở yên một chỗ, chỗ thì mới tạo dựng sự nghiệp được chứ cái người à, người chồng đó mới dẫn công chúa về cái vùng đất thiệt nhìn ra hỡi ơi chi tình luôn quý vị cỏ lát nó mọc khỏi nóc nhà luôn mà không có đất quan vậy đó không có nhà không có chòi gì hết công chúa nó không sao bằng tay ta lòng nên tất cả mà câu nói muôn đời luôn có đôi bàn tay này chúng ta có thể làm được tất cả có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm thôi ta có thể làm được sáng hôm sau hai vợ chồng đi làm cỏ cái người dân họ đổ dồn nhau họ nghe đồn là công chúa nhật quang bị vua ba tư nặc xử phạt gả cho anh mài bây giờ không có nhà để ở họ đốn cây họ che cái chòi quý vị cái hai vợ chồng công chúa nhật quang ra hồi nào là cầm vàng lá ngọc bây giờ cầm cuốc để cuốc trồng khoai mới vừa cuốc lên ba lớp đất cái bắt gặp hai hũ vàng quý vị ơi hai hũ vàng đó để hàng chữ nha cha mẹ biết con ăn chơi cho nên sống dựa dẫm ỷ lại Cha mẹ giấu tài sản Khi nào con hồi tâm biết lo làm ăn Sẽ nhận được của hồi môn Mà cha mẹ để lại cho con Cha mẹ của cậu này biết con mình hay ỷ lại sống dựa dẫm ăn chơi Cho nên giấu của hồi môn đào đất chôn giấu Chừng nào hồi tâm hướng thiện lo làm ăn rồi Nhận được cái của này không ngờ là vợ chồng công chúa Nhược Quang vừa đào đất lên ba lớp đất nhặt được hai hũ vàng Đem một ít xây dựng một căn nhà khang trang Một ít làm vốn, một ít bố thí cúng dường Trong vòng một năm vợ chồng công chúa Nhược Quang trở thành tỷ phú quý vị Lúc này vua Ba Tư Nặc nhớ con quá đi sao mình ác quá vậy mình giận mà mình hại con mình mình gả con mình cho cái thằng ăn mài giờ này không biết nó có cơm ăn có nhà ở có áo mặc hay không rồi nó đi phiêu bạc ở phương trời nào sao mình lại đài đọa con mình bắt tội nó như vậy tội nghiệp quá nhà vua mới cho quân lính đi tìm họ tìm đến nơi nhà của công chúa nhật quang rồi họ về họ trình tấu lên nhà vua vua không tin quý vị vua ba tư nặc mới xe giá đi đến nơi luôn nha thấy công chúa nhật quan cha con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi cái công chúa kể lại sự việc tại sao mà bây giờ mình trở thành người giàu có tỷ phú nghe xong rồi vua ba tư nặc mỉm cười và nói rằng bây giờ thì cha mới tin rằng không ai có quyền năng ban phước cho ai mà chỉ có mình gieo trồng cái nhân nào thì mình gặt hái quả báo đó đó với mình cho nên con mượn lời này để kính tặng cho toàn thể quý phật tử chính chúng ta là người chủ để kiến tạo cuộc đời mình bằng niềm tin đối với nhân quả hãy gieo trồng cái nhân tốt lành thì quý vị sẽ gặt hái cái quả tốt lành gieo trồng cái nhân an vui hạnh phúc cho tha nhân ban tặng niềm vui hạnh phúc cho tha nhân quý vị sẽ có cái quả an vui hạnh phúc cho chính mình vì vậy chỉ niềm tin đối với nhân quả thôi thì chúng ta đã làm chủ cuộc đời mình kiến tạo xây dựng cho mình một đời sống an vui hạnh phúc cũng bởi do mình chứ không phải do ai đó ban tặng cho mình đâu đừng giao phó cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh của thượng đế quý vị ơi và khi đã tin hiểu sâu sắc về nhân về quả rồi thì gặp hoàn cảnh chướng duyên nghịch cảnh xui rủi đến với mình quý vị cũng biết đó là cái quả do từ nghiệp nhân mình đã gây tạo ta vui vẻ đón nhận và xem như ta trả cho xong món nợ đời vậy đó quý vị không có buồn không có giận không oán không trách ai hết thì ở trong nghịch cảnh quý vị vẫn sống an lạc gì ta là chủ nhân tạo nghiệp và ta là chủ nhân thừa tự nghiệp với bốn điều khó mà nãy giờ con trình bày với quý vị đây thứ nhất thân người khó được nhưng nay ta đã được rồi đừng để mất thân người uổng lắm nha quý vị nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười và nếu quý vị muốn được thân người đời sau thì phải giữ gìn tam quy ngũ giới mà muốn thăng hoa nữa thì ngoài việc giữ gìn tam quy ngũ giới nhất tâm niệm phật tu tạo những công đức phước lành để hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ để một đời này được vãng sanh thì nó lại thù thắng hơn nữa quý vị ơi lên chứ đừng để rơi xuống nha quý vị thân người khó được nhưng rất dễ mất thiên niên thiết thọ khai qua dị nhất thất nhân hân vạn kiếp nan ngàn năm cây sắc mà trổ bông còn là việc dễ một phen mất thân người muốn tìm lại được khó hơn cây sắc trổ bông nữa đâu quý vị bây giờ chúng ta muốn giữ được thân người phải giữ gìn tâm quy ngũ giới và thăng hoa tiến lên nữa là không phải chỉ được thân người mà muốn chấm dứt dòng sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường thì kính khuyên quý vị phải tu nhân hành xuất thế đó là đoạn cái nhân sinh tử luân hồi và tu tập cái nhân hạnh giải thoát thường xuyên tham dự đạo tràng bát quan trai là học tập cái nhân giải thoát đó quý vị mà ngày nào ở nhà cũng giữ tám giới như vậy ngày nào cũng vậy tuy quý vị chưa cạo tóc xuất gia mà quý vị đã gieo trồng cái nhân hành xuất thế rồi chắc chắn được giải thoát dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường nhé quý vị rồi cái điều khó thứ hai là Phật Pháp khó nghe mà hôm nay chúng ta đã được nghe rồi quý vị khi đã nghe rồi thì chúng ta phải tư duy nghiền ngẫm hiểu rõ đạo lý ứng dụng hành trì như nãy con nói y giáo phụng hành chứ không y giáo để dành thực hành đi để trải nghiệm niềm hạnh phúc lợi ích thật sự cho chúng ta còn quý vị nói suông chỉ là những người vẽ ra các thứ bánh mà trong bụng của mình đói bởi vì bánh vẽ nó không giúp mình no bụng đâu quý vị ơi phải thực hành mới trải nghiệm niềm hạnh phúc được rồi đối với cái điều khó thứ ba thiện tri thức khó gặp thầy lành bạn tốt khó gặp nhưng chúng ta đã gặp được rồi đạo tràng đông nè trong đây có biết bao nhiêu thiện tri thức những người bạn lành gần gũi chư tăng chư ni những bậc thầy lành thầy tốt nữa hướng dẫn cho mình tạo đạt điều kiện cho quý vị phật tử về chùa tu học như thế này còn chần chờ gì nữa quý vị hãy phát tâm phát nguyện luôn thường xuyên gần gũi thiện tri thức ai tu sao kệ họ tôi vẫn đi chùa tôi vẫn gần gũi những bậc thầy lành những bậc thiện tri thức và những người bạn tốt để sách tấn động viên nhau trên con đường giải thoát giác ngộ và cái điều khó thứ tư đó là tính tâm khó phá nhưng hôm nay mong sao quý phật tử hãy phát khởi niềm tin đối với giáo pháp của phật niềm tin vào sự giác ngộ của phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý tin tưởng vào giáo pháp của ngài tin tưởng vào chư tăng hàng đệ tử của ngài thay phật hoàng dương chánh pháp và tin tưởng vào nhân quả nếu quý phật tử có đầy đủ niềm tin bất hoại dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không thối thất đạo tâm không thối thất niềm tin con dốc lòng vì đạo hy sinh dù gian nan khó khổ không màng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 với bốn điều khó đó hôm nay chúng ta đã thành tựu đã có được hãy trân trọng quý kính cái lương duyên tốt lành này và nỗ lực phát triển lòng tin kiên cố đối với giáo pháp của Phật, đối với nhân quả và xây dựng cho mình một đời sống đạo đức gương mẫu đặt trên nền tảng giữ gìn tam quy ngũ giới cũng như trong đời sống hiện tại nguyện suốt đời lấy tam bảo làm nơi nương tựa vững chắc để những con thuyền đời của chúng ta lấy tâm bảo là hải đảo bình yên nương tựa trở về giống như những đứa con lạc loài xa cha xa mẹ mà biết quay về nơi vòng tay yêu thương của cha mẹ phật thì luôn thương nhân loại thể thương con do bởi con bỏ mẹ cha những mỏi mòn Đường trần đi mãi sao muôn lối Nẻo về cách biệt mịt mù non Đạo tràng phước quan thải chúng con Một lòng kiên hệ giả sắc son hàng ngày tu tập theo lời Phật dạy Y nơi bản nguyện được viên tròn A Di Đà Phật Trước khi hồi hướng con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân chư tôn thiền đức đã tạo cho chúng con có điều kiện thắng duyên hội ngộ cùng với thiền nam tín nữ phật tử nơi pháp hội đạo tràng chùa phước quang hôm nay chia sẻ thời pháp buổi chiều và chúng con xin một lần nữa cung kính cúi đầu đảnh lễ và kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho chư tôn thiền đức pháp thể khinh an pháp lạc vô biên hóa duyên được vô ngại để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui thân kính gửi lời chúc đến với toàn thể pháp hội đạo tràng luôn nghiêm túc kiểm thu thân tâm để cho tự viện tòng lâm luân văn hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh nguyện thực hành theo lời phật dạy để đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào góp phần xây dựng xã hội đất nước ngày một phồn vinh hưng hạnh và xây dựng một cõi cực lạc tịnh độ niết bàn ở tại nhân gian kính chúc cho toàn thể quý phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật A Di Đà Phật Đức Bạch Ni Sư Hạ một tử chúng con hàng ngày thì gia duyên và gạt bồ lên phải sống theo cách trần gian tâm tối Không có nhiều việc làm để nghe Phật Pháp Nên sự hiểu biết về Phật Pháp còn rất non kém Nên sự khổ đau cứ mãi vây quanh Chúng con không thể được lo thoát ra khỏi cảnh ấy hôm nay hàng phật tử của chúng con được đầy đủ như là trở về với đạo tràng chùa rục Quang để họ chỉ mặt quan trai giới cùng tu tập một ngày an là lại được nghe những lời chỉ dạy ấn cần của lý sư chiều trao như thế chúng con như bừng tỉnh cơn mê cảm thấy vơi bớt đi sự khổ đau nỗi lâu nay bị mọi lửa tham sân si dùi dặt che lấp trong tâm trí của chúng con hôm nay tại đạo tràng này dường như đức tình bí trí tuệ như dòng sự pháp ngọt ngào đang lan tỏa đâu đây làm cho chúng con có thêm một sắc sống mới một chỗ đức vững chắc chính là trở về với bản thân mình để thực hành những lời Phật dạy quá dạy những nỗi khổ đau bên trong bỏ các việc ái làm các việc lành giữ tâm trong sạch tâm không phiền nào khi ấy thì sự hạnh phúc an lạc sẽ đến với chúng con và nó sẽ lan tỏa ra đến tất cả mọi người xung quanh vào điều này pháp hội ta được tiếng mà đạo tràng chúng ta hay dỗ trên một tràng có ta thật ra nguyện học ân tam bảo gia hộ trên siêu khắp thể thứ an tuệ an thường chiếu mãi là một cái đại thoại là thể thầy cao cả của chúng con tuy thời pháp đã trôi qua nhưng hình bóng và những lời pháp âm của linh siêu vẫn không phai mờ mà đã mãi mãi vẫn còn bất lập trong tâm hồn của chúng con chúng con xin ghi nhận ngay đây còn tất cả và ý giáo của ngài nam mô quan hệ đạo bồ tát ma la tát và thầy biết tự chúng ta làm đến để đi hồi hướng